Xin chào anh em thì hiện nay cũng rất là nhiều anh em đang quan tâm tới cách nghe hột tài xỉu nhé thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em thì đầu tiên tôi xin khẳng định với anh em nếu là một chợ nguyên bản của nó không có tác động gì vào thì khẳng định anh em rất là khó nghe không phải ai cũng có thể nghe được anh em nhé tôi thấy một số anh em à, thầy thợ cũng à, chia sẻ hướng dẫn với anh em nhưng mà nếu là một chợ thì khẳng định anh em cái tỷ lệ là nghe là chuẩn xác rất là thấp đấy không phải ai cũng thể nghe được thì để nghe được dễ dàng hơn thì anh em nên sử dụng những cái bộ hột nghe bộ hột nghe là như này bộ hột nghe đã được làm lại sửa lại để tăng cái âm thanh của mặt nhất mặt nhị và âm thanh mặt ngũ nục để anh em dễ dàng nghe hơn và dễ dàng nhận biết anh em nhé thì trên đây là một số những hột nghe đã được chính à, cơ sở tôi à, làm đấy ngâm nước muối đây nổi là hoàn toàn bình thường nhé thì với những cái bộ hột này là 100 là 100 là không tan anh em ạ ta sẽ thử cho anh em nằm trầm rất ít nhé đĩa hột không hít đây nắp đây ok cho anh em Đấy, tôi sẽ tiến hành cho anh em cho anh em đây nắp xoay xuyên đây ok nhé đĩa đây thì anh em có thể áp dụng trên uh, nắp đĩa gì cũng được anh em nhé đấy không ảnh hưởng chỉ cần đưa cho tôi cái bộ hột này vào thôi đây hột xoay xuyên nhé hoàn toàn là bình thường đây ok chưa ok nhé xoay xuyên hết nhé hoàn toàn là bình thường đấy nhé thì với cái bộ hột nghe này ấy, đấy nó có đầy đủ kích thước anh em nhé để tôi sẽ lắp và hướng dẫn và chia sẻ cho anh em một nghe này làm gì là nó sẽ tận làm lại âm thanh mặt nhất mặt nhị và âm thanh mặt ngũ và lục để tăng cái âm thanh lên để em dễ dàng cảm nhận hơn thì nói qua về cách nghe nhé thì à, để nghe được thì anh em bắt buộc là phải nghe được âm thanh mặt nhất mặt nhị và âm thanh mặt ngũ lục từ đó anh em à, sẽ phân tích đấy và cảm nhận và anh em đánh anh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì đã có cái âm thanh của mặt lục rơi xuống địa tạo ra cái âm thanh à, xòe đấy thì đồng nghĩa việc là mặt nhất ngửa lên thì nếu có nhất thì cái tỷ lệ về xỉu rất là lớn anh em nhé anh em đánh nhất xỉu của tôi đấy chín nút này nhất xỉu này ok chưa thì với cái cách nghe này đây là một cái mẹo đánh rất là hay rất là nhiều anh em là áp dụng vào sân chơi của mình đấy nhưng khẳng định anh em là với cái mẹo nghe đánh này thì nó cũng chỉ đạt được 70 à, 80 phần trăm thôi khẳng định không ai được 100 phần trăm anh em nhé nó vẫn phải có sai số anh em ạ đấy như cái tiếng này đây thì nó đã xuất hiện âm thanh của mặt nhất mặt nhị đấy rơi xuống đĩa tạo ra âm thanh rất là đanh tiếng và chuông tiếng thế đồng nghĩa việc là nhất nhị mà à, rơi xuống đĩa thì đồng nghĩa việc là ngũ lục ngửa lên khi có ngũ lục thì em lấy tài tôi anh em nhé đánh à, ngũ lục tài này đấy 13 nút này ngũ tài này ok chưa đấy thì Ờ, để nghe được thì anh em ờ, vào sân chơi anh em làm quen à, với sân chơi đấy cái, cái tạp âm tiếng ồn và cái nắp cái đĩa đấy rồi bắt đầu anh em mới nghe em nhé cứ 5 10 phút nghe quen ta anh em bắt đầu mới nghe đấy như cái tiếng này đây thì khẳng định anh em chắc chắn là tài rồi vì làm sao khi có cái âm thanh của mặt nhất nó rơi xuống đĩa thì nó rất là chuông tiếng rất là đanh tiếng đấy thì khẳng định anh em chắc chắn là có có lục ở đây rồi em lục đánh tài lục tài này ok chưa Đấy, sân chơi người ta sóc dài thì không ảnh hưởng anh em cố gắng làm sao loạn bỏ hết những cái tạp âm nó rơi vào thành nắp này đấy và nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồn rơi xuống đĩa là được em nhé thì à, à, với cách nghe này thì cũng rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần à, luyện tập và à, à, nghe quen được âm thanh mặt nhất mặt nhị và âm thanh mặt ngũ mặt lục là được anh em nhé đấy như cái tiếng này đây thì khẳng định em chắc chắn là tài rồi vì bản thân tôi nghe rất là chuông tiếng rất là đanh tiếng thì khẳng định em chắc chắn là có âm có mặt uh, nhất nó rơi xuống đĩa rồi thì đồng nghĩa việc mặt nục mà lên anh em nhé nục tài này ok chưa đấy đấy thì anh em quan tâm đến tới cái cách nghe một tài xỉu có thể liên hệ hoặc đến trực tiếp nhà tôi mang nắp đĩa à, đấy tới để trải nghiệm đấy hoặc là liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy như cái tiếng này đây thì nó đã xuất hiện là cái âm thanh xè đấy ờ, của cái mặt uh, lục thì đồng nghĩa việc là mặt nhất nó ngửa lên khi có nhất thì em đánh nhất đánh xỉu của tôi vì khẳng định là đã có nhất thì cái tỷ lệ về xỉu nó rất là lớn anh em nhé đánh nhất xỉu nhé nhất xỉu này ok chưa ngoài ra cơ sở tôi ấy, cung cấp rất là nhiều đồ chơi công chuyện hiệu quả thì anh em uh, à, quan tâm có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn hoặc là đến trực tiếp nhà để em giao lưu anh em nhé đấy như tiếng này đây thì khẳng định em là có âm thanh của mặt nhất nó rơi xuống đĩa nó tạo ra cái âm thanh rất là tay tiếng thì đồng nghĩa việc là mặt lục nó lên thì anh em đánh lục cái tài tôi anh em nhé lục tài này thì nói qua về cái hột nghe này cái hột nghe này đấy đã được tôi xử lý lại này đấy âm để tạo ra cái âm thanh của mặt nhất mặt nhị nó đanh tiếng nó chuông tiếng hơn để em dễ dàng nghe được và âm thanh của mặt ngũ mặt lục nhé còn mặt ba bốn thì anh em loại bỏ thôi anh em không cần quan tâm tới hai mặt đấy đấy thì anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em